Trước đây à, cô có gặp Huy trên sân khấu nhưng mà cũng không biết là Đây là con rể tương lai của mình Chưa biết là con rể tương lai đâu <laughs> Cũng không biết giống như định mệnh với anh trai Thì ngày đó là mẹ cũng đi với à, vợ của em bây giờ là Hương Đang ngồi giữa sân khấu Em lên cầu hát đi Vậy là đi thẳng xuống à, bắt tay với vợ và chào mẹ Ồ oh. Dạ yeah. Sau 10 năm thì em tìm cái diễn viên mới đó anh trai thì có một cô fc ở bình phước mới giới thiệu dắt hương lên thì vô tình sau này thì Hương mới kể lại là đúng ngày à, buổi chiều 30 Tết luôn em về à, quê mẹ thì bật khóc xong lại lên để đón luôn <laughs> chào ạ dạ rồi chào cô chào cô ạ à. chào huy dạ chào rồi, anh. mời cô ngồi dạ chào anh quân linh và chào con lê lộc dạ cứ chào cô chào à, quý khán giả dạ. cô có thể giới thiệu về mình em là thơm thơm mẹ thơm mẹ thơm mẹ thơm dạ mẹ vợ của dạ. huy chắc có lẽ là khán giả cũng đã nhận ra huy rồi dạ mà em chào anh trai Vinh linh chào em dạ chào anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị à, đang xem tài. chúc tất cả quý vị có một à, cái cuộc sống thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc dạ, cảm ơn dạ. anh ạ à. <laughs> anh ơi anh làm rể của mẹ được à, bao nhiêu năm rồi được hai năm ồ oh, hai năm mình có em bé chưa nhỉ dạ có rồi dạ. à. cái ngày đầu mà cô gặp chàng ca sĩ này đó thì ờ, cô ấn tượng thế nào trước đây ờ, cô có gặp huy trên sân khấu nhưng mà cũng không biết là đây là con rể tương lai của mình chưa biết là con rể tương lai ừ. đâu cũng không biết giống như định mệnh với em trai cách đây 10 năm thì ờ, em có về bình phước quê của mẹ diễn thì ngày đó là mẹ cũng đi với vợ của em bây giờ là hương đang ngồi giữa sân khấu cho nên cầu hát thì thế là đi thẳng xuống uh, bắt tay với vợ và chào mẹ ồ oh. dạ yeah. đó đúng là một cái, cái cơ duyên như vậy đúng rồi khi nào mà mẹ mới biết đây là con rể của mình ừ. Sáu mươi năm sáu mươi năm sáu mươi năm dạ. Yeah. mệnh ha dạ. gặp lại vậy thì gặp lại bằng cái ừ, cơ duyên nào anh à, sau 10 năm thì à, em à, tìm cái diễn viên mới đó anh trai em thì à, có một cô fc ở bình phước mới giới thiệu dắt hương lên thì vô tình sau này thì Hương mới kể lại cái 10 năm trước là mình coi như vô tình ra mắt mắt tay khán giả thôi dạ, nhưng 10 năm sau ra mắt mẹ vợ đó dạ. nó như thế nào Huy có thể kể lại cho mọi người nghe là đúng ngày à, buổi chiều 30 Tết luôn em về à, quê mẹ thì bắt cọc con mẹ lên con về mình có lo lắng có hồi hộp hay gặp mẹ có gì không trên đường về thì mình chuẩn bị rất là nhiều câu nói không biết là bố mẹ cô cô có ứng mình không nhưng mà khi về cái thì tiếp cận với mẹ thì thấy mẹ rất là hiền cũng rất là chân chất như anh trai với em với quý vị đã biết mẹ thì ít nói nói thì giọng cũng không nghe rõ mà mẹ lại bị rung nữa mình <laughs> làm con ngồi bên cạnh mẹ <laughs> mà rất là thật thà rất là chân chất đúng cái bản chất của à, nông thôn tâm hồn cây lúa đúng như quê của mình luôn thì em cũng là người hà tĩnh luôn tiếp cận với mẹ thì mình cảm giác như là mẹ ruột của mình về ra mắt mẹ ngày 30 Tết rồi dẫn con gái mẹ đi luôn lúc đó mẹ có phản ứng gì không mẹ thì vừa lo vừa dạ. sợ ừ. nhưng mà không cho con hướng đi thì công việc của hướng lại dở dang này thì không được nhưng mà đi với ai thì mẹ không sợ nhưng mà mẹ nghe nói đi với thúy thì mẹ cũng cho đi luôn à. <laughs> nhưng mà cho đi nhưng mà ở nhà thì ngồi khóc cả đó. mấy tiếng đồng hồ luôn á rồi chết rồi anh có biết không lâu con cũng cảm nhận được con cảm ơn mẹ rất là nhiều ừ. <laughs> dạ. tại vì à, trong gia đình à, được bốn người con ba trai và một út là gái là hướng đó dạ thì đi xa thì hồi nào chứ chưa đi xa nhưng mà giờ nghe nghe nói đi sài gòn mà làm ăn thì cũng nghe lo người ta nói là uh, con trai mà ca sĩ nữa đào đào hoa lắm đó cô nghe nói như vậy nhưng mà cô thấy là hai vợ chồng là cũng uh, hạnh phúc cũng tự hào về con uh. đào hoa đâu có sợ đào mỏ mới sợ <laughs> anh chị lấy nhau rồi đó cô rồi anh có làm tốt cái nhiệm vụ là con rể không cô công việc của huy thì cô cũng biết rồi yeah. Dạ. công việc nhiều á cô cũng thông cảm mỗi lần mà huy à, à không có lô diện thì huy có về thăm à. cha mẹ và anh chị ở trên đó nhưng mỗi lần huy về là khán giả có bu xung quanh nhà rồi dạ. <laughs> họ không giảm trực tiếp họ hỏi nhưng mà họ cũng quá lại họ vô ngó ra xào ra. rồi cô chàng ca sĩ nổi tiếng dạ. ha nhà tóc tai rồi màu viết này kia họ cũng nói là thì trời ơi bà này có rể đẹp vừa đẹp trai này vừa hát hay hát hay này rồi nổi ừ. tiếng như vậy đi ừ. em cũng rất tự hào về đứa con Thúy rất là thảo vát khi khi mà chuẩn bị cơm được giữa sáng thì Thúy còn có hỏi là để con làm cơm cho mẹ ăn này là khó nấu tương rúm vậy đó ồ ừ. anh huy nấu ừ. ăn luôn hả nấu ăn rất ngon cũng con biết không có gì mà đáng chê hết không gì đáng chê không có phụ gì trong nhà không dọn dẹp nhà cửa tí huy cũng rất tuyệt vời hát à, tuyệt vời ờ, đúng rồi. <laughs> lúc mà vợ của huy sinh cả mẹ vợ cả mẹ chồng ở bệnh viện thì huy rất là đảm đang về công việc nội trợ giúp hai mẹ con ở bệnh viện anh đi diễn ở đâu đó anh có hay mua những cái món quà gọi là cái vật lưu niệm ở cái vùng đó về cho mẹ chưa có một lần à, huy diễn ở ngoài phú quốc có mua về cho mẹ một cái cái túi mấy cái túi bán <laughs> dọc cái bờ biển đó. nhìn nó hay hay nhìn thổ cẩm đó. dạ chắc là mới mua về cho mẹ được một cái túi đó thôi nó không không đặng bao nhiêu cả nhưng mà đặng e hương nói là mẹ thích có nước hoa nữa đó còn nước hoa có nước hoa nữa, hoa nữa. hôm mà đi bên anh về mẹ có xài chưa có đi rồi mà mẹ cũng thích nước hoa phải mẹ xài hết chưa chưa chưa <laughs> xài hết được để dành không dám sai xài hết đi con trai nó mua được nữa xài đi hát nhiều lắm hát khắp mọi nơi thế giới nhiều khi dạ. nước mua chai vậy đó mỗi lần uh, chuẩn bị ra hạt hát à, huy hãy hát trước cho mẹ nghe đó à vậy à dạ. tức là mẹ là người tổng duyệt đó hả mỗi lần mà em ra bài hát mới thì mình cứ ờ, gọi về cho cha mẹ bên bên nội cũng có em hát bằng điện thoại luôn hả huy dạ hát bằng điện thoại <laughs> dễ thương à rồi mẹ cầm điện thoại mẹ nghe hát bài luôn có trời ơi vừa có khi về nhà thì vừa nấu ăn vừa đưa điện thoại cho mẹ nghe luôn à rồi bây giờ em hát đoạn nào đó nhưng bài nào mà em cảm giác là mẹ thích thì em thích bài nào mẹ bài nào cũng được hết bài nào cũng được không gì có thể thay thế em đó dạ nhưng mà lại để tặng cho vợ thì <laughs> nó đúng hơn nhưng mà mẹ thích em hát tặng vợ tức là mẹ thấy em yêu vợ thì mẹ sẽ yêu em nhiều hơn <laughs> vậy thì con à, xin phép mẹ vi à, à, tặng cho anh trai vi tất cả em thì mọi người kịch một cái đoạn đây ca khúc không gì có thể thay thế em và anh thầm ước sống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi anh ước là anh trăng để chiều soi lối em về anh ước chỉ có thế miễn sao em được vui với anh không gì có thể thay thế em da dạ. diết quá nha dạ không có vợ ở đây có da diết dữ vậy đó dạ. trời ơi vậy sao giờ không chết được chú Đúng con rể mình nó yêu thương con gái của mình thì mình vẫn dành những tình yêu thương dạ. trọn vẹn như thế có bao giờ mình cảm giác mình giận con rể một điều gì đó chưa cô à không cái đó thì uh, có chưa. giận nó lâu quá nó không về lâu quá nó không cho lâu. con gái của mình về thăm mình không, không? về thì cũng có lý do thì tại vì đi diễn khắp nơi là mắc con mà nhỏ nữa thì thông cảm chúng con không có gì vợ chồng hạnh phúc là được rồi hai vợ chồng lại sống xa bố mẹ mỗi lần mà mẹ lên là thì rất là vui rất là hạnh phúc anh nghĩ là cần nên kết nối nhiều hơn nữa mình mình nhận show ở gần quê mẹ vợ nhiều hơn dạ để mình có thể đó ăn cơm với mẹ vợ nấu cơm cho mẹ vợ hay là mình tối mình tâm sự mẹ ơi mẹ thích gì ờ, mẹ dạ. cần gì hay là mẹ mong muốn gì có bao giờ huy dẫn mẹ vợ đi siêu thị chưa đi shopping chưa dạ, chưa <laughs> thấy không <laughs> đúng ra là huy cũng cần có một một vài lần như thế dạ có bao giờ huy tổ chức sinh nhật cho mẹ vợ chưa dạ chưa đó có thấy chưa cái điều này là trong một trong những điều thiếu sót dạ. không nhiều khi anh chưa có biết ngày sinh nhật của mẹ vợ đúng không anh biết ngày sinh nhật mẹ vợ không rồi vợ xong luôn nói. <laughs> cái điều này cũng không cũng dạ. có thể trách huy dạ. nhưng mà trách ai kia nhiều hơn <laughs> là con gái của cô đúng ra người vợ đó cũng nên nói với chồng là ừ cái ngày sinh nhật mẹ của em là như vậy nói gì nói mẹ nói ôi thôi khỏi đi con không có cần đâu nhưng trong trái tim tận sâu thẳm của mẹ vợ đó dạ. mong muốn rằng giá như con rể người nổi tiếng nó tổ chức sinh nhật cho mình lần hay là giá như nó có thể đưa mình đi shop, shopping một lần nào đó cái điều này là cần phải dạ. làm dạ. nha mặc dù anh cũng chưa làm dạ. <laughs> nhưng mà sau khi anh nói rồi dạ. thì chắc chắn anh sẽ làm một lần nào đó nói nói chứ anh cũng có <laughs> đi chung với à, bà cũng nhiều lần nhưng mà tổ chức sinh nhật thì chưa dạ à, những người đàn ông bao giờ họ cũng khô khan và thậm chí họ họ ngại chứ không phải họ không dám vấn đề còn lại là người phụ nữ ấy. dạ ở giữa ở giữa đó anh tổ chức sinh nhật cho mẹ đi thế này thì mình sẽ làm thôi dạ không là tại vì mẹ không nói ngày tháng cho con biết thôi trách con làm um, gì cái, uh, cái điều đó <clears throat> cảm ơn anh trai rất là nhiều cảm ơn em khi mà anh nói thì em mới giác ngộ ra là tụi con à, cũng xin lỗi mẹ chắc chắn là lần sau à, con à, với vợ con nghe được cái điều này rồi thì tụi con sẽ bù đắp lại cho mẹ con ngồi đây mà con tức giùm cô á nhớ cái ngày 30 dắt con gái mình đi mà không nhớ sinh nhật của mẹ tức con cô nhưng mà cô vẫn cười à, bao giờ một phụ nữ cũng những người mẹ bao giờ cũng chịu đựng thậm chí hy sinh không chỉ cho con ruột của mình mà cho con rể hoặc con dâu của mình nữa yeah. Dạ. à, mong rằng gia đình hạnh phúc là mình vui rồi <laughs> sao cô mắc cỡ thì vẫn còn ngại <laughs> Huy phải dẫn à, mẹ vợ đi nhiều hơn nữa Dạ, chiều nay à, có à, mấy ông anh <laughs> mời đi ra nhà hàng mà mẹ là mẹ mở cửa ra ngoài là không dám ăn là vợ ít có tiếp xúc với quần chúng dạ, á vâng ạ thành ra là hơi ngại ngùng chút xíu dạ cô là có duyên lắm đấy <laughs> dạ người nụ cười rất là có duyên luôn <laughs> duyên lắm thiệu, dạ. bữa nào anh giới thiệu đi thi hoa hậu quý bà nha <laughs> dạ gương mặt rất là xinh luôn á dạ à. có vợ em gửi thư đây linh sẽ đọc xem à, con cô nói gì nha dạ. mẹ ơi vậy là con của mẹ đã xa ba mẹ được gần 2 năm rồi Từ ngày đi làm dâu cho đến bây giờ Và hôm nay con cũng đã làm mẹ Con mới hiểu tình cảm của ba mẹ dành cho con Có một điều bấy lâu tưởng chừng rất dễ nói Nhưng đến bây giờ con vẫn chưa nói được với ba mẹ Đó là con cảm ơn ba mẹ và yêu ba mẹ rất rất nhiều Chồng ơi tình cảm vợ dành riêng cho chồng thì chắc không thể dùng hết được bằng lời vợ chỉ biết nói rằng con đường chồng chọn cũng là con đường vợ đã định sẵn trong cuộc đời này chúc chồng luôn đạt được tâm niệm một đời sống để hát vợ của chồng dạ, anh cảm thấy như thế nào cảm thấy rất là vui anh có điều gì nhắn nhủ đến vợ của anh không biết nói gì bây giờ khi mà đàn ông đã xác định à, lấy vợ rồi thì là là xác định cái tương lai rồi thì vợ cứ yên tâm là chơi thì cũng đã chơi nhiều rồi em <laughs> quen cũng đã quen nhiều rồi nhưng mà kể từ ngày mà đã xác định lấy vợ thì vợ và con và gia đình là trên hết là mẹ đã giao hương cho con rồi là mẹ cứ, cứ an tâm ba mẹ cứ lo ăn uống này Đấy, ban ngày mà giờ mà không không làm gì cũng không yên cứ thích cầm chổi rồi cầm cuốc ra ngoài vườn cuốc vậy đó <laughs> đó thì mong cho ba mẹ khỏe là tụi con vui rồi đó là động lực cho tụi con à, làm việc mẹ em chúc à, hai con được hạnh phúc vì à, cháu ngoan là mẹ hạnh phúc lắm rồi cảm ơn <laughs> con có gì hiền quá mẹ em hiền quá dạ cảm ơn rất là nhiều nha rồi vẫn còn mắc cỡ nữa <laughs> em phải huy á huy phải phải uh, dạ đùa với mẹ nhiều hơn dạ. mình à, nghệ sĩ mình thoải mái hơn mình dạ. À, phải chủ động nhiều hơn chúc cô à, mạnh khỏe ha dạ, rồi. cô ơi có anh có bao giờ mà ôm cô chưa <laughs> chưa bây giờ còn <laughs> à, đấy đấy lâu lâu cái mình à, hay ôm mẹ vào mình chọc mẹ vào dạ. gì đó nhớ kỳ này tổ chức sinh nhật nha vâng em về đó chúc cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc dạ. và thành công trong dạ. cuộc sống à, một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình